Ok, hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today <clears throat> à, Phải nói là như nào nhở Cái tuần vừa qua thì ờ, sau khi tôi tung ra mấy cái clip về con ờ, cái bộ Mết Saman ấy Thì tôi ờ, phải nói là có rất nhiều anh em chơi, <clears throat> đặc biệt là trong rank à, Bây giờ thì anh em cũng có thể thấy là trong rank nó xuất hiện rất nhiều, nhăn nhản khiến cho một vài anh em bực mình có nhắn tin cho tôi bực mình bảo là tôi tốt nhất là lên coi như là thu lại mấy cái clip đó những cái tin nhắn đại loại như là mấy thằng sờ farm Messaman khiến em phát cáu hay là quá mệt mỏi về cái bộ Messaman của anh ui rồi khó <clears throat> cáu nhỉ cáu thật Đấy, thậm chí là có anh em bảo là ừ, đến khách mời sâu mét cũng đã bắt đầu chơi Mesama rồi <laughs> Điều đó chứng tỏ là gì? Tôi đã coi như là giới thiệu cho anh em một cái line up rất là uy tín Rất là coi như là ok Nó có thể là, là đơn giản, dễ chơi, dễ trúng, dễ trúng thưởng ừ. Đa số các anh em à, sau khi xem clip có thử Có thử ứng dụng vào cái thực tế Chơi leo rank hiệu quả một cái là coi như là số farm ngay ngại gì đâu đúng không đấy chúng ta có một cái up khỏe ừ, dễ chơi tội gì mà không số farm đấy nhưng mà tôi phải nói với anh em là như này còn rất nhiều các cái up nhá Còn rất nhiều các cái lay mà anh em có thể chơi được Đấy, còn anh em sợ bọn Messaman quá thì tôi nói với anh em là Thực ra ấy, cũng không có gì phải sợ lắm đâu ừ, Cái bộ đấy mà nhiều người chơi thì nó cũng, cũng là toang thôi Nó cũng giống như cái việc Goblin ấy Goblin đầu mùa sau khi update thì cũng có rất nhiều anh em bảo nó mạnh đúng không Đấy xong rồi đến giữa mùa cái Mấy ông bắt đầu sờ farm Goblin nhiều một cái Thế là thôi toang luôn Đấy chính vì thế nên là không phải là cứ mạnh có nghĩa là dễ chơi đâu Nhiều người chơi thì nó lại thành khó anh em ạ Đấy như cái trận này nhá Tôi hứa với anh em không chơi Saman Mết luôn Đấy để cho anh em biết là còn rất nhiều những cái line có thể chơi được Ở trận đấu này này có máy bay này Có Sven Có Lancer Có rồng 5 tiền và có rớt Đấy đồ như này là tôi có thể là thoải mái chơi rồi Có ma lăng thì có thể là chơi gót <clears throat> hoặc là chơi Rồng ok, đây có xung kích ở đây rồi Rất nhiều những cái lựa chọn anh em nhá Chúng ta có rất nhiều lựa chọn Nhưng mà đầu game thì có vẻ như là đang tinh hoa mech các thứ thì rất ok Nhưng mà trận này không có bom thì tôi sẽ không bao giờ tôi chơi Goblin đâu Ồ, oh, cái gì đây? Xem nào <clears throat> Khó chơi nhỉ Hơi khó chơi Không biết chơi gì Thỏ à Thunder Spirit cũng là một cái con rất là khỏe nhá Đầu game ra con này sớm Thôi được Mua Thunder đi Một con ba tiền tôi vẫn ưu tiên hơn Ở đây có xung kích Nên là tôi chọn con Thunder anh em ạ Thunder Spirit có xung kích Rất là ok Ôi kìa Thôi mà Mẹ hiểu hiểu kiểu gì thua ạ Mết rồi <clears throat> Up luôn Không nói nhiều Chúng ta tận dụng bài con mết đầu game anh em ạ Cố gắng giành chiến thắng Lấy cái xung kích thôi anh em ơi Không còn chần chờ gì nữa đâu Lấy xung kích Trận này hứa với anh em nhá Là không chơi Saman mết Đấy Bởi vì tôi phải nói với anh em là còn rất nhiều những cái lab có thể chơi được và đặc biệt là có những cái lab có thể đấm thẳng vào mồm bọn Samanmet nhá. Samanmet không phải là cái gì đấy quá mạnh đâu. Nó chỉ mạnh trong giai đoạn giữa game thôi Chứ còn cuối game thì nếu mà anh em có thể ờ, xoay sở và sống sót đến cuối game thì ok nhá, ok Cứ bình tĩnh <clears throat> Xoay sở nói chung là cái đoạn đầu game ấy Anh em làm thế nào mà anh em không phải đánh chuỗi thua Anh em cứ như tôi ấy. Đa phần những cái trận đấu không bao giờ tôi chơi chuỗi thua Tôi không bao giờ eco đánh uh, có bài một cái áp cấp áp cấp luôn Đấy, mặc dù trận này toàn một sao nha anh em nhá trông hơi lởm tí <laughs> mẹ lởm thật chứ không phải lởm một tí đâu tôi thấy lởm hơi nhiều tí đấy mẹ từ lấy giờ toàn thua ui chưa thắng được trận nào luôn ui rồi ôi xong rồi công ờ, cái cái cái cái công nghệ nó ở đâu tinh hoa mech nó ở đâu <clears throat> tinh hoa mic là ở đâu đây chết mẹ Fallen Witcher ra rồi ghép sứ xung kích mất rồi bây giờ tôi cần một con hai sao thôi đơn giản như thế thôi bây giờ mà lấy cái con tb này thì bây giờ chúng ta lấy thì có đồ này xem nào chuyện này có thằng nó chơi gót thằng này chơi chơi đỏ này dễ saman lắm này ghép bờ linh rồi ui rồi ôi trông giống như saman mết lắm Ui mày gặp luôn Thằng này linh Blink, William các kiểu Khó có thể thắng được Rất khó để có thể thắng những cái thằng này Ui chết mẹ thế thì tôi đang đánh chuỗi thua anh em ạ Ồ hay Tại sao cứ phải đánh chuỗi thua nhở Ô hai ô hai ô hai ô hai Ô hai ô Ui những cái trận mà mình không nghĩ là mình thắng thì mình lại thắng cơ Ờ Không hiểu kiểu gì Ờ thế rồi thì lại thắng vậy <clears throat> nhưng mà bây giờ bây giờ đen quá mẹ rôn vẫn chưa ra được cái gì cả lại up cấp tiếp à <laughs> mẹ chơi kiểu này toàn quá nhờ up cấp toàn một sao ạ thôi xong rồi trận này xuống hố rồi anh em ơi <clears throat> những cái trận mà tôi không nghĩ là tôi thắng thì tôi lại thắng còn những cái trận mà tôi nghĩ là tôi thắng thì tôi lại thua thế mới cay này mà cái trận này trông toàn quá Trận này có thằng chơi bit kết hợp hai con TB Xin, có thằng chơi xin thì phải chín xin rồi, có thằng chơi chín xin ờ. Trông sợ thế nhở Một thằng chơi gót Có một thằng chơi gót Saman thì phải <clears throat> hai con TB ở đây Ăn được rồi, xếp rất hay Thế là có thêm một cái công nghệ mất nữa Nhưng mà tôi cần ra một con hai sao làm tăng cơ Cho một con hai sao đi Rồn cái Mẹ đen thế nhờ Chết rồi bài lại đen quá anh em ơi Làm nào rồi <clears throat> Quá khó rồi một trận đấu Mà bài nó ra linh tinh lắm anh em ạ Tôi thấy tôi để ý bài nó ra khá là linh tinh Từ đầu game đến giờ ra là khá là linh tinh Chơi cái gì đây Hứa không chơi Saman Mết rồi Thằng chơi Hunter không nhỉ Không, trận này không có Tesu chắc không chơi Hunter đâu Thằng này chắc xin chín xin hay là Glacier Trông lại giống có thằng chơi kiểu 6 Glacier ấy nhở Ừ Ui nhỏ <laughs> Dễ lắm Dễ thằng này chơi 6 Glacier lắm anh em ạ à. Tôi nhìn thấy cái màu 6 Glacier <clears throat> Trông giống thằng này chơi gì đây Thằng này chơi có phải Saman không nhở Ghép cái bờ linh thì tôi nghĩ nó là cái Saman rồi Ui Saman này Thôi hứa với anh em không chơi rồi Saman mết đẹp luôn nhá Có xung kích ở đây anh em ạ à. Sai linh, assassin, saman, God, kia các thứ ra Mỗi kia kiểu Cay thật Thôi không chơi ép đâu Ép yếc quá ấy. 9 ép vừa ra clip rồi Anh em ạ Thôi không chơi nữa Chơi anh em lại bảo là là coi như là sửa farm Sửa <clears throat> farm chơi uh, liên tục bộ 9 ép Thực ra chơi thông thạo 10 thì thế đéo nào chả vô địch Anh em cứ yên tâm nhá Nhưng mà bây giờ tôi ngoài những cái bộ đấy thông thạo 10 ra Thì liệu còn cái bộ khác thông thạo 10 không Ờ như thế nhỉ để cho anh em biết là mình vẫn còn có rất nhiều cái bộ khác thông thạo 10 chứ ờ, Đúng thế Đấm nó Đấm nó ui rồi ôi mất công nghệ mech rồi Nhau hiểu Ôi là còn thua nữa Cày thế nhờ Đùa lại phải bán cái con ra clag đi Ui Saman ra nhiều vãi cứt Xong rồi trận này không đi Saman Ngu người rồi anh em ơi Sai lầm rồi Sai lầm của Tuấn Cơm là không đi Saman ở cái trận đấu này Không hiểu kiểu gì ạ <clears throat> Round 10 rồi Round 10 rồi và anh em cũng có thể thấy là đã ra sờ tôm Saman, ra ớt Seco Tư tế, ra tư tế hàng ngày rồi toàn những con bốn tiền của bộ Saman bốn Saman vào bây giờ thì vô địch luôn đấy chứ lại Ôi chết mẹ, quên mất Đây là rao 10 chứ không phải round 15 đéo đâu mà xếp cái kiểu đấy Thôi xong rồi Ăn được không? Ăn được Mình cũng nhiều mà 6 con chả nhẽ không ăn được rau quái Ui mẹ ơi trứng Trứng chả đập cho con nào được Đập cho tinh cờ đây rồi, không phải đập Ô hay là chơi human nhỉ Chuyện này ra một phát hai con human luôn này Có nên chơi human không Mà chơi human bây giờ nó yếu Tầm này mà chơi human thì Này á Tham à Ừ tham tí tham tí tham tí Ừ thì thôi tham tí vậy Nhưng mà mất mết à Thảm quá nhờ, Tuấn ơi thảm quá Tuấn ơi Ui chết rồi Tuấn nhầm Sao con cơ để trên mày thế May con táo bù là không bớ vào con cơ đấy Là vẫn tung được trưởng kịp Rồi cố gắng nào Cố gắng kiếm vừa công nghệ make vừa mấy quyển sách đi May quá Được được được Có sách Có công nghệ mất Hay lắm <clears throat> hứa với em anh em luôn nhá trận này rõ ràng có bốn con saman của tôi không làm chơi không chơi lên 7 chứ còn gì nữa không nói nhiều phải lấy được sách vừa phải lấy được sách mà phải vừa phải lấy được công nghệ mách lấy hết xả hết tiền luôn ừ ui con này á con này cho vào được không được thì cũng được cho vào thay con ọc được rồi ok Cũng khỏe, con ách này nó cũng trâu Đứng ở trên cho tinh cơ nó bắn ở dưới Được Gót này, thằng này hơi khèo Giữ tiền, giữ tiền, giữ tiền, giữ tiền Tôi hết tiền rồi, thằng này có tiền Nên nó sẽ yếu hơn tôi thôi Xoay liên tục của chúng tôi Ờ Bị hú phát đứng im luôn Trận này chơi đẹp cũng ngon nha anh em nhá Ra hai con uh, ờ, Shining Assassin Ui rồi ra hai con tư tế thường ngày rồi Nhưng mà tôi vẫn là cái người trọng chữ tín Nhưng giữ lời hứa với anh em Ui ôi trận này mẹ Trận này tôi nói thật với anh em Tôi có khi tôi chơi Saman là tôi top một luôn Tôi lại có cái bài gọi là không top một thì hứa với anh em xóa game hiểu kiểu gì <laughs> ra toàn là ờ, Saman ạ à. Saman 2 sao mẹ nó rồi bốn con Saman 2 sao rồi anh em ơi Với cả 3 mét rồi ở level 7 anh em ạ à. ba có 3 mét với bốn con <laughs> Saman 2 sao rồi không chơi Ngu người Thôi không sao giữ lời hứa <laughs> Giữ lời hứa với trận đấu này mẹ, Khó khăn Khó thật sự luôn đấy Thề <clears throat> bốn Saman và mét có hết luôn cả grim các thứ kiểu này ra hết rồi cưng thật không thèm chơi anh em thấy không anh em thấy có người nào ở trong game dũng cảm như tôi không ra bộ saman gọi là hot hot pick luôn <clears throat> nghe nói là có rất nhiều anh em chơi nhưng mà tôi đéo làm chơi để tôi chứng minh cho anh em thấy là có nhiều anh em kêu quá Tôi phải chứng minh cho anh em thấy Là chúng ta có rất nhiều những cái lựa chọn khác Anh em nhá Không cần phải chơi bộ đấy Hứa Không cần phải chơi cái bộ Saman đâu Rồi ngày mai ngày kia là anh em sẽ thấy là Anh em có muốn chơi anh em cũng chả chơi được đâu Bởi vì nó quá nhiều người chơi Đấy và tôi nếu mà tôi tung ra một cái clip mới Một cái bộ mới nó hay ho hơn thì làm sao Ừ thì người ta lại chơi những cái bộ mới hay ho hơn đúng không Thế không chơi cái bộ đấy nữa Ui nhưng mà tôi mất chuỗi rồi này Thằng này là có con Doom Một dàn hai sao toàn Goblin Khỏe quá Những ăn thua Thằng này khỏe quá à. Tôi cũng có Doom nhưng mà nó ra muộn Điên thật Căn bản tôi tham Tôi tham mấy cái con human quá anh em ạ Tham human chính vì thế nên là nó mới bị một cái là là, là, là không có bộ 3 ờ, mét vào nó yếu chứ còn nếu mà có 3 mét vào từ nãy giờ thì chắc là cũng cắt chuỗi được ở thằng đấy đấy khổ tham đúng là tham lam chỉ còn cái lịt Nói trận này kiếm cố gắng kiếm um, sách với cả công nghệ mất Cố gắng kiếm một sách để có thêm hai tiền anh em ạ <clears throat> Thực ra đối với tôi thì thì thì một quyển sách có có giá trị là hai tiền thôi để tôi đỡ phải dùng cái tiền của tôi tôi áp cấp tôi dùng và tôi dùng luôn ấy mà trận này tôi đang có cái ý định là tôi chơi human đấy anh em ạ nhưng mà không biết có chơi không có xung kích này hai xung kích thừa quá quá nhiều xung kích trong một trận đấu thôi xong rồi ra toàn saman anh em ơi nói lại thấy tiếc tiếc thật sự Ui tôi chết mẹ rôn ra à. Cái khỉ gió gì không biết Thấy chỉ toàn Saman tự ra thôi Rồi chúng ta up lên 8 vậy Một cú up 8 Hơi sai nhưng mà đội hình đang rất là khéo Rất khéo ở đây Đang rất là chóc phá Vẫn là đang kiểu tham lam với cái công nghệ mech Và cũng đã từng nói với anh em rồi đấy Tham lam thì chỉ còn cái lịt thôi Khó rất khó rồi Đồ đạc chán đời thế nhờ Thôi thì ghép thêm cái gậy trượng phép này vào cho tung trưởng cho nó mạnh vậy Xem nào Còn cái gì nữa không BKB À BKB cũng được Nhưng mà thôi cứ từ từ đã Tí nữa lấy Chưa biết được chơi gì đâu Tí nữa phải gặp mấy cái thằng Messaman các thứ thì vậy, Chơi gì đây Trông kinh kinh khủng thế này Ui ôi thằng chơi rồng rồi Rồng mết rồi Kinh quá nhưng mà tôi lại ăn Xong mỗi lần tôi thấy cái thằng nào đấy nó rất là ghê Thì tôi lại ăn nhỉ Khó hiểu thật sự Rồng à Tôi cũng thích chơi rồng Ờ Ui ra Sven Sven nhưng không có đồ thôi chịu rồi Chịu thôi anh em ạ Chịu thôi ba rồng rồi tự tốn quá nhỉ Các bạn đều 50 tiền ạ Tôi còn có 13 tiền <laughs> Dã man Bit là chưa đủ bộ bit Ui nhưng mà nó đấm tôi sấp mặt luôn anh em ạ Có ăn được không Tung trưởng tinh cơ ơi Tung thêm phát nữa đi Được được có thể ăn được Tung một lần nữa là ăn được Rồi ok vừa có sách vừa có công nghệ những cái này nó sẽ rút ngắn cái khoảng cách của tôi với cả những cái thằng còn lại anh em ạ Những cái công nghệ này Cày nhở Đùa chứ trận này hơi bị đen ấy Trận này hơi đen luôn ấy Rôn không ra cái gì luôn ạ Vẫn thiếu một con human nữa cơ Ui round 18 vẫn chưa đủ 6 human Có toang không nhở Trò chơi Chả có lẽ lại bây giờ rôn tiếp Luôn hết tiền 16 tiền để kiếm lốt con human cuối cùng nha Khó Trận này có rồng uh, ờ, 5 tiền và có rớt nhá Đây là một cái cái cái cái mà co hai con co ờ, ở trong bộ truyền thuyết mà chơi cái bộ năm rồng rất mạnh luôn Nó sẽ là cái bộ tối thượng trong bộ mết đây anh em ạ Ăn được thằng này không? Cố lên! Ăn một trận nữa đi! Đúng rồi! Được không? Được Hay quá ra dạ Ui ra là cả rồng luôn này Mẹ Bây giờ làm nào đây Thôi nhở bán uh... Chắc là bây giờ là phải bán đấy rồi Bán bán bán bán bán uh, ờ, Goblin đi rồi Có ăn được không TB 4 đỏ Tinh cơ còn sống là ăn được Ê trông có vẻ yếu quá nhở Ăn được không Kìa Ăn được ăn được ăn được ăn được Có sách Ui Trong gang tấc tôi đã chiến thắng Có bốn quyển sách đầu tiên round sau là lên 9 rồi Chúng ta lên 9 vứt thêm con này vào Hay con này uhm. Là quái sợ toàn lắm Con lên 9 luôn anh em ạ Vãi cứt Tôi nhìn tôi giống toàn lắm Thôi được rồi lên 9 luôn Cố gắng kiếm quyển sách để chúng ta có thể lên được 10 chơi bộ này là cần phải có có có nhiều sách tận dụng ở những cái rau còn thấp ấy đây rồi hay quá tận dụng ở những cái rau còn thấp để chúng ta có thể lấy được những cái cuốn sách không là đến những cái rau như là round 25 ấy bọn nó form được đủ đội hình thì toang ấy cố gắng anh em ạ ở đội hình này nói chung là mình bây giờ mình phải sạc tiền mạnh một là áp cấp mạnh hai là run mạnh thì tôi chọn áp cấp bởi vì thực ra ấy, bây giờ ấy, ở trong cái thời điểm này tôi có hai con hai sao là tung trưởng các thứ là nó cũng đủ ok kết hợp 3 mét có già có gậy đẩy à có có có có xung kích rồi có gậy trượng phép nó là khỏe nó đủ khỏe như này được không nhỉ như này có thêm 3 mét đấy, ờ được nhỉ sao mình không nghĩ ra nhỉ Sao tôi không giữ lại con mic vừa lấy nhở Tôi bán hơi sớm Lên 9 nó kẹp đúng không ạ? Rồi có thằng cũng chơi rồng này Đẩy luôn Ừ được luôn Ăn được luôn Tôi giờ tôi lên 9 rồi cơ mà Tôi đẩy cấp hơi nhanh luôn đấy Nói chung là cái trận phải tỉnh táo Tỉnh táo Giữ tiền đúng thời điểm Up cấp đúng thời điểm anh em ạ Tiếp tục Dùng sách lên 10 anh em ạ à. Không có tiền để lên 10 đâu Dùng sách lên 10 thôi run Rồi Được quá anh em ơi Rồi đập trứng luôn cho già Quá ngon Ừ Đấy những cú roll thân thánh Dùng tiền để run nó sẽ là như thế đấy anh em Chứ còn dùng tiền mà áp cấp thì nó lại xuống hố Chuẩn bài <clears throat> Rồi Xem nào búa xét các thứ này nhưng mà thực ra là vẫn giữ lại thì vẫn ok hơn anh em ạ Tầm này vẫn chưa biết lấy gì đâu Trận này có Lancer, có có khỉ đấy Mà tí nữa mấy cái thằng chơi bit nguy hiểm Phải có cấm đánh anh em ạ Thôi cứ giữ lại anh em ạ Rồi còn BKB đây này, bọn này chơi bit nguy hiểm lắm <coughs> Đến cái lúc mà nó form được đủ đội hình Thì cái đội hình của tôi nó yếu Nhưng mà cái tầm này thì tôi vẫn mạnh Tạm thời giữ cái con tôi không này anh em ạ mình phải ôm bài đúng không ôm bài để cho bọn nó không lấy được chuyện này có nhiều thằng tôi nhìn thấy nhiều thằng chưa biết lắm ôm bài luôn ừ rồi bây giờ giữ tiền nhá anh em nhá tầm này giữ tiền thôi hai ba giữ tiền để lên 11 11 rồi 11 là chơi 6 mét ok vứt ba công nghệ mất đi ba con uh, ờ, mech đi xong chơi 6 mét ấy meta này còn có thằng chơi cả God Warlock này À, God Warlock luôn Thằng này định cắt chuỗi tôi ở cái việc kẹp Marine vào Cho cái con này nó xoay nhưng mà chậm rồi cậu ơi Ờ tớ tung trưởng nhanh lắm Con già của tớ có xung kích Có cả trượng phép Tung trưởng rất nhanh trước khi nó kịp xoay Chính ra chơi uh, ờ, Messaman thì cái trận này cũng ngon nhá Nhưng mà thôi tôi chọn cái con đường khác Để cho anh em thấy nhá Anh em thấy anh em chống mắt lên mà xem Tôi có thể chơi rất nhiều bộ chứ không phải chỉ có bộ Mesaman. Đấy, còn tôi giới thiệu cho anh em bộ Messaman để anh em biết một line up hay thôi Chứ không phải là tôi chơi nhiều cái bộ đấy đâu Mà anh em cứ nghĩ là tôi sờ pha cái bộ đấy á Không nhá còn nếu mà bảo tôi sờ pha cái bộ gì thì có một vài anh em biết rồi đấy <laughs> Chứ chứ không phải là cái bộ đó Cái bộ Messaman nó không phải là cái bộ tôi hay sờ pha ừ, nhá Rồi chúng ta đợi Bây giờ chúng ta đợi thôi anh em ạ Round 26 có thể lên được 11 Lancer kìa À, chơi Lancer đỏ à Lancer 6 đỏ à, Lancer 6 đỏ với chúng tôi ui đi luôn này Có khi đi luôn đấy nhở Có khi đi luôn nhở Đi luôn không Đi luôn không ừ, Đi luôn Đi luôn 19 máu đi luôn Ui còn 5 máu Vẫn chưa chết Vớ vẩn 5 máu lật kèo anh em ạ Cái bộ 6 đỏ nó lại càng máu càng thấp Nó lại càng <clears throat> Rồi sắp lên 11 được rồi Lốt rau này anh em nhá Round sau bỏ 6m vào rồi 6m Kính quá nhở, đang mạnh quá nhở Rồi ok, trận này có cả Sin À đâu, thay này 6 Glacier đấy đấy Đúng rồi, 6 Glacier 6 Glacier ốc ạ à. chắc là thấy có vẻ như update mới tăng sức mạnh của con ốc Sờ tách hút uh, hút hút tốc nhanh hơn rồi thì Ờ, cái sơ tách của bọn 6 Glacier nó tăng tốc nhanh hơn nên là chơi ốc co chăng thử à uh, như nào có vẻ như là cũng mạnh đấy cũng tín đấy <clears throat> có gì để tham khảo để để clip sau ra nha anh em nhá clip sau chơi quả 6 Glacier ốc co anh em có thích tôi chơi không anh em thích tôi chơi anh em để lại dưới comment nhá anh em hãy comment ở phía dưới cho tôi rồi chuyển 6 mét vào thôi 6 mét vào Tương đối mạnh Trận này đẩy các bạn đi rất sớm Ghép cái gì đây Còn nhiều đồ á, Chưa biết ghép cái gì Chắc là phải lấy ờ, ờ, vơi bớt đi Lấy một vài cái đi cho nó vơi bớt đi Chứ còn tí nữa để nhiều quá khó chọn lắm này cái thằng bit đây này Nó có Lancer này Trận này có khá nhiều thằng có Lancer Nhưng Ờ nhưng nhưng nhưng Hộ hộ hộ hộ Ăn hộ ăn hộ ăn hộ Già hai nó là một cái gì đấy rất vãi đái Ừ Cho con rồng hai nữa này Đấy rồi Chơi luôn Có gì đâu Chơi luôn Ui Ra hai con Sven rồi Trận này mà tôi đi bit ngon nhá Tôi mà đi bit Trận này đi bit ngon này Rồi đi um, Saman ngon này Đấy, Đi bit thì là có tôn ngộ không Đã có tôn ngộ không, đã có Sven Sven là Sven 2 nhá Sven uh, đến tầm này là Sven 2 đấy Anh em thấy không Con Sven cộng thêm hai con Sven với cả quả trứng là đã Sven 2 rồi Tôn ngộ không đã ra rồi Bộ bit ngon lành luôn Có chém lan các kiểu các thứ đây này tôi mà chơi bộ, bộ beat tôi vô địch rồi Đó, ờ, nhưng mà tôi lại chơi cái bộ human <clears throat> chơi human vẫn đang vô địch <laughs> ừ đúng rồi tôi vẫn đang vô địch mà chứ tôi đâu có phải là tôi vớ vẩn đâu 10 trận thắng liên tiếp vẫn chưa nào cắt được này ờ tiếp tục nào Trận này có tới hai thằng chơi bit cơ à hai thằng chơi bit Một thằng 6 Glacier Cái thằng ở dưới cùng nó cũng chơi năm rồng anh em ạ à. Nó chơi năm rồng chứ nó không chơi nhưng mà sắp chết rồi, sắp đi rồi Trận này không thằng nào chơi Saman luôn Ui 6 Glacier con ốc kìa Kinh chưa Kinh chưa? Ui rồi kinh quá, kinh quá, kinh quá tốc đánh. <laughs> Ôi, chồng. <laughs> chồng đánh kinh đấy, đấm như gãy ghẻ anh em ạ. Không hiểu kiểu gì con ốc gái thế nhở Gãy ngứa luôn Đấm đấm mấy con yếu ở đằng sau Tôi trông không ăn thua Trông yếu hơn cả bọn xin Lên đường 11 rồi Lên đường 11 với một đống tiền Thiếu một con rồng Rồi Ok năm rồng năm rồng kết hợp với cả um, Human 6 human năm rồng ở đây Ok Xếp như này là những cái con ở phía bên trái 6 con bên trái sẽ có thể tung một trưởng luôn Bít với chúng tôi Ui rồi ra lổ phát chết gần hết rồi Còn mỗi con TB sống thôi thì làm ăn được gì Đẩy kinh quá nhờ Chết rồi các bạn chắc Chưa đến round 30 đã đi gần hết rồi này Tốc độ trận đấu đẩy rất nhanh nhưng mà có một người xanh như tôi ừ. Thôi chốt đồ nhanh nào BKB có ghép không nhở Trận này có thằng mết ở phía dưới này Cũng có già hai rồi Già hai năm rồng Chốt thì phải có BKB đấy Đằng nào cũng phải ghép BKB ghép luôn Tôi đang muốn kiếm cái con rồng 5 tiền với con rớt anh em ạ có thể là cái trận này chúng ta chơi cái bộ tối thượng luôn Chuyển sang cái bộ tối thượng là 9m nha anh em nhá 9m riu 9m riu cộng 5 rồng vào phát lổ bùm phát chết hết Được không anh em Đấy Xây dựng hẳn cái bộ tối thượng Tối thượng mà trận này nếu có Saman thì thử nghiệm quả tối thượng phát Chứ còn tầm này mà Saman vào gặp 9m riu 5 rồng thì có mà chưa kịp biến thì đã bay màu bốc hơi trong một lốt nhạc rồi Sắp lên được 12 rồi anh em ơi Chốt đồ này RO ừ, RO được RO xem nào RO được anh em ạ Lấy cái RO là hợp lý RO đi ra quẹt hai lần cấm đánh chắc cần đấy xoay ui có xoay à có xoay có xoay có xoay có xoay có xoay thì làm sao làm được cái gì cái thằng này đấy ui chết rồi thằng này có xoay block rồi Bất lực quá Trông cảm giác bất lực quá nhở Ôi bất lực quá Mẹ ừ, Phải có Doom Chuyện này phải có Doom Ờ Thằng đi rồi Đi rồi đi rồi đi rồi Đi rồi Tưởng mạnh như nào chỉ ăn được mỗi tôi thôi Mấy thằng kia ăn kiểu gì không biết Rồi ok Rớt Ồ oh. Squire uh, Lancer lấy để cho nó không có Nó không mua được Lancer Lấy luôn Không cho bọn nó lấy anh em ạ <coughs> Kìa con Sven kìa Có vẻ như cái ờ, meta mới khi mà update con Sven ấy là bọn nó cũng hay chơi kiểu Demon kết hợp với cả cái bộ Sven nhiều hơn Cái, cái con Sven kết hợp với bộ Demon nhiều hơn Đấy ơi, Ui lên được 12 tối thượng này Ui anh em ơi Thế này thì tối thượng mẹ rồi Bán nốt con này ra cho con này vào 9 mét anh em ơi Tầm này thằng nào đánh được Ồ Xếp lại một chút anh em ạ Để mấy cái con không tung trưởng ở phía bên phải Con nào tung trưởng để hết sang bên trái anh em nhá Rớt cầm đồ đi Tung trưởng Tung trưởng Ờ Như nào Lancer 2 sao với chúng tôi Ờ chưa chưa 2 sao mới một sao một sao thì tuổi Tuổi gì tuổi gì tuổi gì Ui giời ơi Lancer nó cũng không thể nào mà chống được 9m đâu Kể cả kháng phép nó có mạnh đến cỡ như nào với chăng nữa 9m ở đây nó là cái lượng máu của nó cao ấy Nó chưa kịp kháng phép thì nó đã bay màu rồi anh em ạ rồi lấy thêm các cái đồ tí nữa sẽ lấy thêm những cái đồ mà nó cấm đánh các thứ thì cái con laser đấy nó cũng phế vật thôi chấp lên hai sao luôn <clears throat> bây giờ chỉ có lên 3 sao thì tôi còn đang ờ, cảm thấy là có chút gọi là áy lấy, <clears throat> có chút đấy vương vấn gì đấy có tí sợ hãi <clears throat> chứ còn tầm này mới có một sao ấy thì ui rồi thoải mái đi còn 8 con nữa cơ cố gắng lên bạn nhé. Cố gắng lên bạn nhé <laughs> Úi rồi ôi Bay màu ấy luôn Ờ Sven có vẻ sống hơi dai Sven sống dai quá Nhưng cũng chỉ đến thế thôi Có làm được gì Làm được gì Ui giời Mẹ Thôi nhỉ Bán mấy con này đi Ui tiền nhiều quá 100 tiền hết game anh em ơi Ngày trước tôi có biệt danh là Tuấn 50 sen nhưng bây giờ chắc là Tuấn 100 sen. Ui ôi không, tôi muốn quay trở lại với cái biệt danh cũ Tuấn 50 sen. Ok, chúng ta để 50 tiền thôi. 50 tiền luôn mình là người có tiền, mình chiến thắng mình còn có 50 tiền cơ anh em ạ. Kinh chua. Kinh chua. Mạnh quá nhờ xây dựng cái bộ tối thượng chẳng mấy khi xây dựng được đâu anh em ạ <laughs> nói chung là chơi bộ này cũng khá khó <laughs> so với cái bộ savan mết thì phải nói thật là khó khó hơn khó hơn đây anh em ạ không dễ đâu cấm đánh luôn <clears throat> chốt đồ nhanh tiền nhiều quá đồ nhiều quá búa xét chứ còn gì nữa Giáp băng ừ. Tí nữa tung quả trưởng giáp băng à, cũng kinh anh em ạ Chơi 9m chơi giáp băng nó là trần phái rồi không phải nói nhiều Nào như nào Ui <laughs> mẹ bay màu luôn anh em ơi Trông kìa Không lọt với một con nào luôn Lọt hết Ui 13 con Đẩy 13 con luôn Đối thủ Ui chưa kịp nói tiếp là đối thủ cần phải lên được con Lancer 3 thì đã hết game mất rồi. Trò chơi diễn ra quá nhanh. Anh em mới chớp mắt một cái đã hết game. Kinh khủng thật. Anh em thấy không? Nhiều layup có thể chơi được mà. Đâu phải chỉ có cái layup đó, đúng không? Ok. Anh em thấy chưa? Chơi bộ nào chả chơi được. Nói chung ấy là nó là phụ thuộc vào người chơi anh em thấy ngoài cái bộ Messaman ra tôi còn thông thạo nhiều bộ khác Thích bộ gì chơi bộ đấy luôn nhá Insectoid hả? Chuyện là chơi Insectoid nhá Ừ ok